Mặc dù các chuyên gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố rằng đỉnh điểm của sự lây nhiễm ở đô thị đã qua, tuy nhiên trên Internet đưa tin rằng nhiều thành phố đang mở rộng nhà tăng lễ trên quy mô lớn. Đó là nghi ngờ đang chuẩn bị cho cái chết quy mô lớn hơn. Đồng thời, các video về đám đông đám tang trên khắp đất nước tiếp tục lan truyền. Hòa Giang xin kính chào quý vị khán giả thân mến của Duyên Vạn Cổ. Xin kính chúc quý vị có một buổi tối ấm áp và bình an bên cạnh gia đình. Kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình tối hôm nay của chúng tôi ngay sau đây. Giang Tô chật kính giường bệnh, Quảng Đông mua thêm lò hỏa táng. Kính thưa quý vị, tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc tiếp tục diễn biến xấu, bệnh viện ở nhiều nơi ở tỉnh Giang Tô đã quá tải. Một nhà tang lễ ở tỉnh Quảng Đông đã khẩn trương mua thêm lò hỏa táng. Theo ảnh chụp màn hình thống kê do một người dùng Twitter đăng tải vào ngày 8 tháng 1, Tổng số giường bệnh nội trú tại các bệnh viện trên tuyến 2 ở tỉnh Giang Tô là 4.884, nhưng tỷ lệ sử dụng giường là 110,18%. Trong số đó, tỷ lệ sử dụng giường bệnh của Bệnh viện Nhân dân Trương Chữ lên tới 176,25% và của Bệnh viện Từ Xá là 140,95%. Một bác sĩ từ Bệnh viện Từ Xá Giang Tô nói rằng, bây giờ các giường phải được chất đầy, tất cả đều dùng đến giường vụ. Một đoạn video cho thấy các y tá tại Bệnh viện Nhân dân số 1 Giang Tô Diêm Thành đã đình công tập thể vì bị nợ lương làm thêm giờ. Họ nói rằng họ đã làm thêm giờ mỗi ngày mà không được trả lương. Một đoạn đo khác cho thấy thành phố Tín Nghĩa, Từ Châu, tỉnh Giang Tô đang đẩy mạnh việc xây dựng lò hỏa táng. Một số cư dân mạng cũng đăng tải rằng họ đã chứng kiến cảnh phòng cấp cứu của bệnh viện trong thời gian cao điểm, những chiếc xe cấp cứu hoạt động không ngừng nghỉ và ánh mắt bất lực của mọi người. Ngoài ra, nhiều video trên Internet cho thấy có rất đông người trong các nhà tăng lễ ở khu vực Triều Sáng Quảng Đông. Trong số đó, nhà tăng lễ Triều Dương bị tê liệt, chật ních người và phương tiện. Nhà tăng lễ ở Mậu mạo danh cũng chật cứng người thân của người quá cố. Theo thông tin được cư dân mạng tiết lộ, các nhà tăng lễ ở thành phố sáng đầu đã khẩn trương mua thêm hai lò hỏa táng. Cư dân mạng tiết lộ rằng tình trạng xếp hàng tại nhà tăng lễ ở Mậu Danh, Quảng Đông tương tự như tình trạng xếp hàng chờ xét nghiệm axit nucleic trước khi chính quyền bỏ chính sách Zero Covid. Một số phòng tiễn biệt tạm thời được chuyển thành nhà xác, chứa đầy thi thể chưa được hỏa táng. Khẩu hiệu ở lối vào của khu hỏa táng có nội dung Hãy ghi nhớ lòng tốt của Đảng Cộng sản Trung Quốc và luôn đi cùng đảng. Cư dân mạng chế diệu rằng lòng tốt của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với bạn là để bạn chết Nhà Tân lễ Thiên Tân ở các Dị Tân cấp tốc mở rộng thêm 20 nhà kho lớn mới để lưu trữ thi thể. Vài ngày trước, một video đã đăng tải trên Internet được cho là mở rộng nhà tang lễ số 1 Thiên Tân vào ngày 7 tháng 1. Trong video, hàng chục công nhân đang tất bật trên công trường. Trên công trường có ít nhất 3 chiếc cần cẩu, phần móng của tòa nhà đã được đặt xong. Một người đàn ông nói giọng thiên tân giới thiệu rằng hiện tại bệnh viện giả chiến không còn được xây dựng nữa, xét nghiệm axit nucleic cũng không được thực hiện nữa, lò hỏa táng thì đang được xây dựng. Anh ấy nói rằng không biết cái gì đang được xây dựng, có thể đó là một nhà chứa xác. Một đoạn video khác cho thấy, nhà tân lệ ở Tuyên Sinh, ở Cáp Nhị Tân đang xây dựng cấp tốc thêm các nhà kho chứa thi thể. Trong video trên mạng xã hội cho thấy, các kệ đựng sắt hai tầng được dựng cả hai bên của nhà kho tạm thời. Theo công nhân quay video, tổng cộng có hơn 20 lán tạm thời lớn, mỗi lán đều phải đóng những chiếc giá hai tầng để đựng sắt. Hơn 100 thợ đang hối hả làm việc. Theo ước tính trực quan, mỗi nhà kho có thể chứa hàng trăm bộ hài cốt. Về số người chết vì dịch bệnh ở các thành phố lớn, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA dẫn lời một người đàn ông từ Thiên Tân ngày 7 tháng 1 cho biết, Người bạn của ông làm việc trong nhà tang lễ ở Thiên Tân, ước tính từ ngày 12 tháng trước đến nay là 100.000 người. Tổng dân số của thành phố Thiên Tân là khoảng 11 triệu người. Nếu ước tính trên là đúng, thì tính đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ tử vong ở Thiên Tân là khoảng 1%. Song tất nhiên những con số này không bao giờ được công bố cho truyền thông đại chúng. Tổng dân số của Bắc Kinh gấp đôi Thiên Tân, nếu tỷ lệ tử vong này để ước tính số người chết thì con số sẽ rất đáng báo động. Tuy nhiên, các điều kiện y tế khác nhau trên khắp Trung Quốc, tỷ lệ lây nhiễm khác nhau, các chủng dịch bệnh không giống nhau và tỷ lệ tử vong cũng có thể khác nhau. Song các video trực tuyến cho thấy các nhà tăng lễ ở các thành phố khắp đại lục đều ngập tràn xác chết và các đám tăng dày đặc ở các vùng nông thôn cho thấy số người chết đang tăng mạnh. Nông thôn Trung Quốc chìm ngập trong đại dịch Biến thể Omicron quét qua các thành phố lớn của Trung Quốc, bao gồm Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu, khiến các bệnh viện, lò hỏa táng không thể chịu đựng nổi. Điều này đã thu hút sự chú ý rộng rãi của các phương tiện truyền thông đại chúng. Virus cũng đang tấn công các thành phố nhỏ hơn và khu vực nông thôn. Do thiếu nguồn lực y tế và dân số già, nên khả năng bệnh nặng và tử vong tại những khu vực này có thể trở nên phổ biến hơn. Bloomberg đưa tin, một nhân viên quản lý cấp cao nói với Bloomberg rằng mức tiêu thụ oxy hàng ngày tại một bệnh viện lớn ở thành phố Hạng Ba thuộc tỉnh Quảng Đông đã tăng gấp 3 lần trong những tuần gần đây, gần như đạt mức tối đa. Trần Hy, phó giáo sư tại trường y tế Cộng hòa Seoul, Hoa Kỳ, đã nói với Bloomberg rằng sự chú ý của nhiều người đang tập trung vào việc Bắc Kinh và Thượng Hải đang vật lộn như thế nào với đại dịch. Như thế đây là tình huống tồi tệ nhất đối với Trung Quốc. Tại những khu vực cấp thấp tại Trung Quốc đang xảy ra tình trạng bị dịch bệnh nhấn chìm. Ông Trần cho biết, thời kỳ đỉnh điểm của sự lây nhiễm và bệnh nặng vẫn chưa tấn công các vùng nông thôn, vì trước vẫn còn là một vấn đề lớn. Ông nói thêm, một làn sóng dịch bệnh mới có thể bùng phát ở các vùng nông thôn của Trung Quốc trong dịp Tết Nguyên đán tới đây. Bác sĩ nông thôn trong làng, nhà nào cũng có người đến khám bệnh. Tại một ngôi làng ở huyện Lộc Ấp, tỉnh Hà Nam, phòng khám của Phương Kiện là nơi duy nhất có thể nhận được các dịch vụ y tế cơ bản. Anh nói với Bloomberg: tôi chưa bao giờ thấy nhiều bệnh nhân như vậy. Anh cho biết, ngôi làng hiện có khoảng 1.000 cư dân. Một tuần trở lại đây, hầu như hộ nào trong làng cũng đều có người đến chữa trị. Anh Vương lo lắng rằng dịch bệnh sẽ trở nên tồi tệ hơn khi những người lao động nhập cư đi làm việc trong các nhà máy hoặc văn phòng ở các thành phố trở về quê trong dịp Tết Nguyên đán. Họ có thể mang về nhiều virus hơn. Các bác sĩ ở các làng khác ở huyện Lộc Ấp cũng giống như vậy, ngay cả những bệnh nhân nhẹ thì cũng khó có thể chăm sóc. Trong bối cảnh tình trạng thiếu thuốc trên cả nước, anh Vương cho biết nhiều loại thuốc thông dụng bao gồm thuốc ibuprofen, thuốc kháng sinh và thuốc kháng virus đều không có sẵn. Anh cho biết chính quyền địa phương không cung cấp sự giúp đỡ và anh chỉ có thể cung cấp cho bệnh nhân các loại thuốc trung y để giảm các triệu chứng như đau họng và sốt. Đối với những người có triệu chứng nghiêm trọng, tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn. Lựa chọn duy nhất cho những người khó thở đó là đến một trong số ít bệnh viện lớn của quận có trang bị máy thở, hy vọng sẽ có sẵn. Trong làng không có xe cấp cứu nên các hộ gia đình phải tìm cách đi đến cơ sở y tế gần nhất trong vòng 40 phút. Ở làng của anh Vương, không ai theo dõi nguồn lây nhiễm của virus, anh Vương cũng đang phải ứng phó với sự lây nhiễm đối với chính mình khi hàng chục bệnh nhân xếp hàng từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn để được điều trị mỗi ngày. Hầu hết dân làng thậm chí không gọi nó là COVID-19, anh nói. Báo cáo cho biết, nhiều người dân trong làng quanh Vương Kiện chỉ còn cách cam chịu và không có kế hoạch đưa người thân già yếu hoặc bệnh nặng đến bệnh viện khu vực để cấp cứu, vì cho rằng việc này quá tốn kém và vô ích. Thay vào đó, họ chọn cách để người thân của mình trải những ngày cuối đời ở nhà. Tên của họ dường như không xuất hiện trong bất kỳ danh sách tử vong do COVID-19 nào của giới quan chức Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc tạo nên kỳ tích Mới đây, một bài đăng trên Internet đã đặt ra câu hỏi đáng suy ngẫm. Các chuyên gia kiểm soát dịch bệnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói rằng, cuối cùng, 80% đến 90% người dân sẽ bị lây nhiễm. Tỷ lệ này cao hơn nhiều so với các quốc gia khác. Hoa Kỳ bị Đảng Cộng sản Trung Quốc chê là quốc gia thất bại trong công tác phòng chống dịch, thậm chí không thể sao chép được cách chống dịch của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng trên thực tế, tỷ lệ lây nhiễm của Hoa Kỳ chỉ ở mức 30,42%. Nước láng giềng của Trung Quốc là Nhật Bản còn có tỷ lệ lây nhiễm thấp hơn, chỉ ở mức 23,72%. Có thể xem Hoa Kỳ và Nhật Bản là đại diện của các nước phát triển trên thế giới. Tỷ lệ lây nhiễm tại các nước này thấp hơn nhiều so với tỷ lệ lây nhiễm 80% đến 90% mà Trung Quốc sẽ đạt đến. Ấn Độ, Indonesia và Trung Quốc đều là những nền kinh tế mới nổi, nhưng mức độ phát triển của hai quốc gia kia vẫn thấp so với Trung Quốc, đặc biệt là về phương tiện chăm sóc sức khỏe. Cả hai nước này đều đã trải qua cơn sóng thần dịch bệnh, nhưng tỷ lệ lây nhiễm của hai nước chỉ lần lượt là 3,17% và 2,45%. Tại sao tỷ lệ lây nhiễm của Ấn Độ và Indonesia lại khác xa Trung Quốc như vậy? Mặc dù đều là Trung Quốc, tỷ lệ lây nhiễm tại Hồng Kông và Đài Loan được xếp vào hàng cao nhất thế giới, lần lượt ở mức 38,10% và 36,69%. Những con số này vẫn thấp hơn nhiều so với Trung Quốc đại lục. Từ đó, những phân tích này không khó để chúng ta rút ra được kết luận. Một, khi so sánh giữa các quốc gia, tỷ lệ lây nhiễm có thể đạt đến 80% đến 90% của người dân Trung Quốc là một con số cao bất thường. 2. Dựa trên các số liệu, virus có vẻ rất thích người Trung Quốc. Tin tức Nesty đã đăng một bài báo từ ngày 22 tháng 12 năm 2022 với tiêu đề Một lần nữa tốc độ của Trung Quốc đã tạo nên kỳ tích, tỷ lệ lây nhiễm virus của corona đứng đầu thế giới. Bài báo cho rằng, kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bất ngờ nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch, tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 không ngừng tăng cao. Hiện tại đã có hơn 290 triệu người bị nhiễm bệnh. Có thể nói, không có nước nào sánh bằng. Bài báo cho rằng nhất định họ sẽ tạo ra tốc độ và kỳ tích của Trung Quốc. Sau khi đọc xong, nhiều cư dân mạng đã tức giận đáp lại, thì ra từ kỳ tích còn có cách dùng như vậy. Và thông tin vừa rồi cũng khép lại chương trình hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hoan nghênh quý vị để lại bình luận bên dưới. Hãy bấm đăng ký kênh để đón xem nhiều video khác từ Duyên và Cổ quý vị nhé. Sau cùng, xin kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe và bình an. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.